Xin chào các bạn và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại bạn ở đây và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách ờ, làm thế nào để mình có thể kiếm được tiền ờ, online một cách tự động với ờ, P Network và trong video này thì đây là video lần thứ hai tôi đang nói về p Network rồi rồi và tôi cũng sẽ có một vài những cái giải đáp thắc mắc cho các bạn và cách làm sao đó để chúng ta có thể đào tiền đào tiền coin miễn phí và không cần phải bỏ vốn ra một chút nào nên nếu như bây giờ bạn ờ, mới coi video này lần đầu tiên á, thì bạn có thể là quay lại cái kênh youtube của tôi là Sơn ps này bạn có thể tìm hiểu về cái kiếm tiền tự động với cả P Network đó, kiếm tiền tự động hoặc là bạn có thể search cái từ khóa là kiếm tiền online tự động này thì sẽ ra cái video hướng dẫn của tôi uh, về P Network rồi nhá Đấy, thì bạn hãy tìm cái video đó đi đó, để bạn có thể hiểu được cái cách làm hoặc là tôi có thể để lại cái đường link video uh, phần 1 ở phía bên dưới phần mô tả nếu như bạn đã chưa biết P Network là gì về cách kiếm tiền với P Network làm sao và đối với bản thân tôi thì tôi đánh giá cái pin network này cũng khá là ok thì bạn có thể tìm uh, kiếm cái từ khóa là pin network review ở trên mạng này thì bạn cũng sẽ ra rất là nhiều những cái video rất là nhiều những người nước ngoài họ đang review về cái dự án này rất là tuyệt và bạn cũng có thể có cái cơ hội để mình uh, kiếm được thêm cái thu nhập và không cần phải bỏ vốn một chút nào hết uh, chỉ cần một cái điện thoại smartphone thôi ví dụ như bây giờ gia đình của mình có 5 người đó, mỗi người một cái điện thoại thì mình có thể là kết nối như vậy vào để có thể tự động ờ, đào coin miễn phí và sau này á cái thằng pin work này á, nó lên trên sàn thì bạn có thể bán cái đồng pi của nó để bán nó đi được thì dự kiến nó không mình không có biết được cái này nó nghe đồn thôi có thể là cái đồng pi này nó sẽ trị giá là khoảng 0,1 0,1 ờ, đô trên một pi hoặc là hơn như vậy rất là nhiều bởi vì người ta đang kỳ vọng cho cái đồng này rất là cao bạn có thể search từ khóa là pin network review ở trên uh, Ờ, trên cả Google cũng ra rất là nhiều những cái thông tin đánh giá tích cực về cái đồng pi này khá là ok nha các bạn thì cái này mình nghĩ rằng các bạn cũng có thể là tự tìm hiểu thêm đó, và đường link thông tin thì tôi có để lại phía bên dưới video này để bạn có thể đăng ký và đăng ký thêm những cái ví để sau này khi mà bạn có tiền đó thì bạn có thể rút nó được về đó và đối với tôi thì tôi đánh giá cái dự án này thì cũng không nhất thiết là phải 100% đâu các bạn đối với tôi thì đánh giá dự án này á, ờ, nếu như bây giờ tôi đánh giá cái dự án này khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm thì tôi đánh giá là khoảng 90 phần trăm bởi vì tất nhiên là nó chưa tuyệt đối và nó chưa có lên sàn thực thực tế và tôi cũng chưa giữ được tiền nên tôi chỉ đánh giá là khoảng 90 phần trăm thôi đó, chưa được 100 phần trăm đâu các bạn à, nhưng đối với tôi thì nó à, tôi đánh giá nó khá là cao và bởi vì nó miễn phí nên nó mình cứ thế mình làm thôi à, và đó là lý do tại sao á, tôi à, đưa nó vào trong cái phần là playlist à, phần danh sách phát này có nghĩa là đang thử nghiệm và cái, cái cách thử nghiệm này thì chưa rút tiền chưa có proof đó chứ tôi không có đưa vào là cái cách mà đang kiếm được tiền đó thì các bạn hãy phân biệt ra rõ ràng nhá cái nào kiếm được tiền thì tôi sẽ đưa vào cái phần đang kiếm được tiền còn đang thử nghiệm thì tôi sẽ ghi là đang thử nghiệm thì đối với cái p network này thì tôi đang đánh giá là tôi đang thử nghiệm với nó đó và bạn hãy tìm cái video trước đây nha video cũ trước đây để các bạn ờ, xem cái hướng dẫn trước đi rồi xong các bạn hãy tới cái video này cách làm sao các bạn đào được coin miễn phí với cả p network và sau này nó lên sàn rồi các bạn có thể bán được cái đi và rất có giá trị và cái target của tôi á, nếu mà tôi target nó thì cái ờ, phần này á, thì tôi cũng thể kiếm được khoảng uh, thêm vài chục triệu với cái pin network này đó các bạn đó, thì đó là cái target thôi nhá rồi ok thì cơ bản mà nói thì pin network này là gì nó là một cái cryptocurrency và nó cũng có thể là bạn có thể được khai thác nó miễn phí trên điện thoại và đây là cái hình thức đào coi kỹ thuật số và nó không có tốn cái tài nguyên CPU của các bạn đâu nha không và khi mà các bạn đào coi điện thoại thì không có hề cảm thấy nóng máy gì hết với nó hết á không bạn cũng có thể tắt cái app này đi và tắt cái mạng đi và bạn vẫn có thể đào coi được và cứ 24 giờ các bạn vào thì các bạn nhấn cái nút ờ, power một lần thôi thì ở đâu đó một ngày các bạn ờ, bỏ ra chắc khoảng 5 ờ, giây à ví dụ như bây giờ các bạn nó vào cái tài khoản này nha thì sau 24 giờ thì các bạn sẽ cần bấm vào phần là tab to earn này một lần đó. thì sau đó các bạn bấm phần là mai đào nó sẽ đào cho các bạn là miễn phí <clears throat> tại sao tôi lại có cái bảng này thêm bởi vì là ờ, khi mà các bạn đã cài cái app này á trong khoảng 3, 3 ngày rồi á thì nó sẽ hiện lên cho các bạn trong cái phần đây này nó hiện lên cái phần là um, đây đây để tôi mở cho các bạn coi nhé nó sẽ hiện lên cho các bạn là thêm cái đồng minh đó cái này nó được gọi là nếu như mà theo tiếng Việt á nó sẽ được gọi là cái vòng bảo mật đó, bạn sẽ thêm cái vòng bảo mật này vào cứ một người trong vòng bảo vật đó bảo mật đó thì sẽ các bạn sẽ có thêm được 0,08 bi trên một giờ nữa để các bạn được đào thêm thì và tối đa là các bạn được 5 người và cái này nó có giúp cho các bạn gì nữa để sau này các bạn có thể bảo mật cái tài khoản của mình và khi mà pi lên sàn rồi thì các bạn rút được nha Đấy, thì các bạn đã cần cố gắng làm sao đó các bạn có 5 người trong cái vòng bảo mật của mình đi thì cái này khá là dễ để làm được rồi đúng không và cứ khoảng 24 giờ thì các bạn nó vào các bạn bấm nó uh, màu xanh nó lên một lần ở đây này rồi thế còn ở đây một vài những cái câu hỏi thường gặp ở đây nó như thế nào ờ, thì p network này nó có lừa đảo hay không thì ờ, tôi nói với các bạn rằng nó không có lừa bởi vì thứ nhất là các bạn cũng không cần phải bỏ tiền ra để các bạn mua hay đầu tư gì với nó bạn cũng chẳng có mất gì hết và p network thì hiện tại nó đang có trên 175 quốc gia và nói chung là mình cứ hay kiếm tiền thôi bởi vì nó đang là miễn phí và nó không có quá mất thời gian của mình nó chỉ là cứ mỗi một ngày 24 giờ trôi qua đi thì bạn đã bỏ ra một vài giây để các bạn vào active nó nha đó, và khi mà các bạn tắt mạng á, thì các bạn vẫn tiếp tục đào pi được vẫn tiếp tục đào pi được và cái câu hỏi số 2 đây này khi nào thì có thể rút được tiền về và khi nào thì pi sẽ lên sàn đó và đây nó nó có một cái thông tin đó là khi cái pi network này đủ trên một triệu người dùng thì nó sẽ bắt đầu lên sàn và cái này nó sẽ dự kiến là khoảng là vào tháng 9 kết thúc tháng 9 thì nó sẽ lên sàn đủ nha các bạn đó là kết thúc tháng 9 đó còn ờ, Ờ, trong cái phần ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái cái mà cái nội dung để các bạn có thể xem thêm vào uh, ở đây đó là và khi pin lên sàn đó, thì nó có thể liên kết với các ví đó nên bây giờ đó, các bạn có hỏi rằng là làm sao liên kết được các ví làm sao rút pi được về đó thì um, khi mà các, khi mà nó lên sàn rồi thì nó mới liên kết nó có cái phần liên kết ví để uh, để có cái phần liên kết ví được và mới rút được uh, để bán nó đi nha các bạn nên đó, tôi sẽ hẹn các bạn đó, đến khi nào mà nó liên kết được cái ví và cập nhật cái phần đó rồi thì tôi quay video hướng dẫn cho bạn cái cách làm rồi đó. Ờ, tiếp theo này và cái khả năng thành công của nó là bao nhiêu phần trăm thì như vừa nãy tôi đã nói rồi cái này thì không có gì tuyệt đối cả nhưng đối với tôi thì tôi đánh giá khá là cao và uh, tỷ lệ thành công khoảng 90 phần trăm đó 90 phần trăm dĩ nhiên là sẽ có 10 phần trăm nó sẽ bị thất bại và nó không có không có lên sàn hay như thế nào đấy nhưng cơ bản rằng khi mà mình lên search những thông tin trên nước ngoài thì nó thấy rằng nó được đánh giá khá là tốt nên nó, tôi đánh giá khoảng 90 phần trăm và bạn cũng có thể tìm hiểu thêm trong cái phần cộng đồng và cái phần là fact uh, ờ, FAQ này FAQ này các bạn nó bấm vào phần đó là uh, chat là đây các bạn có thể bấm vào cái mục đó là tab to go to fact này đó sau đó chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt ngôn ngữ tiếng Việt sau đó thì ở đây nó có rất là nhiều những cái câu hỏi thường gặp đó uh, P vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm này đó thì bạn đã đọc những cái câu hỏi thường gặp này đi tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là hữu ích ờ, với cái câu những cái câu hỏi của bạn và nó cho các bạn thêm những cái thông tin nữa đấy và ờ, đây nó sẽ cũng trả lời cho bạn biết là cái vòng tròn bảo mật là gì đó. giá trị của pi là bao nhiêu trong thời điểm hiện tại bạn hình dung mà xem vào cái, những cái năm 2008 đó thì khi mà Bitcoin nó lên đó, và cũng không ai biết được cái giá trị của nó đúng không thời điểm lúc đó nó chỉ có một hai trăm đô thôi nhưng tới ngày hôm nay tôi quay video thì cái Bitcoin nó đã lên giá là 10.000 đô trên một cái đồng Bitcoin như vậy rồi thì cũng không ai biết được rằng cái đồng pi này nếu như mà nó đang được cái kỳ vọng cao như thế thì nó sẽ lên giá được như thế nào đúng không nào các bạn đã ờ, nói chung là mình cứ cho mình một cái cơ hội để mình trải nghiệm với nó đi đúng không thì mình cũng có thêm một số cái kiến thức thêm một số cái thông tin và bên cạnh đó này bạn cũng có thể tham gia vào cái trong cái cộng đồng group đây dành cho những người Việt đó thì bạn đã tham gia vào trong này này thì ờ, sẽ có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích và giá trị dành cho bạn ở trong này bạn sẽ học được thêm rất là nhiều những cái, thông tin của về pi khi nào lên sàn thì bạn cũng nhận được thông báo trong này nữa đúng không nào đấy và mình nói chung các bạn hãy văn minh nha đừng có thả link thả link vào như vậy thì nó không có hay cho lắm không ờ, hãy văn minh hãy vào trong này để mình ờ, trao đổi thông tin để mình nói chuyện ờ, và nó trở thành một cộng đồng có ý nghĩa thay vì mình có vào mình thả link giống như những người ở đây được chưa rồi thì bây giờ này cái việc tiếp theo của bạn cần phải làm là gì với cái pin network này thì bây giờ tôi thấy rằng á, điều đầu tiên á, là mình chờ đợi thôi và đến khi nào pin lên sàn thì mình bán nó đi được nhưng khả năng cao nó được kỳ vọng rất là tốt nên nó, ngay cả khi nó lên sàn rồi bạn không cần phải bán nó ngay bạn có thể là giữ cái, giữ cái pi đó và sau một thời gian nó lên được giá tốt bạn kỳ vọng rồi thì bạn bán nó đi cũng không sao cả được chưa có một vài bạn nó bây giờ hiện tại đang sở hữu khoảng mấy chục nghìn pi rồi á mấy chục nghìn pi ví dụ như bây giờ nhé à, ờ, bây giờ các bạn nó giả sử có máy tính đây này các bạn nó có là 20.000 pi mà cứ mỗi một pi như vậy trị giá là 0.1 đô la thì các bạn đã có khoảng 2.000 đô rồi nếu như bây giờ nó có khoảng là giá trị là một đô la thì các bạn có 20.000 đô đúng không nào chưa có ai biết được cái giá trị của nó là bao nhiêu khi mà lên sàn thực tế và cái kỳ vọng của nó lên là làm sao đó, mình cứ hãy sử dụng nó đi cái đã tiếp theo này mình hãy tuyển thêm thành viên vào trong cái nhóm của các bạn đi tuyển thêm thành viên vào trong nhóm của bạn bởi vì bạn sẽ được là cái phần trăm 25 phần trăm của những cái người họ đào cùng với mình thì cái hôm mà tôi review tới điểm hiện tại thì tôi đã tuyển được 300 300 người rồi nhưng uh, các bạn nó cần phải uh, hoạt động nha hoạt động tích cực vào đó để uh, nói chung là bây giờ mình cứ làm việc đi đấy thì bây giờ mình đã tuyển ở đây thì tuyển ở đâu các bạn có thể tuyển được trong những group cộng đồng đó, những cái uh, nhóm bạn bè của mình những cái người mà mình thân quen gần đây nhất đó thì khi mà họ đào uh, bạn cũng sẽ được cái thu nhập phần trăm từ cái họ nữa được chưa và bạn hãy nhớ là sau 3 ngày bạn sử dụng cái pi này pi network đó, thì bạn có thể thêm cái người ở vòng một tròn bảo mật này nó sẽ giúp cho các bạn tăng thêm số tiền mà bạn có thể đào coi được đấy thì bạn bấm vào cái phần này, này sau 3 ngày nó sẽ hiện lên cái phần này đó thì hiện tại tôi mới thêm được một người thôi còn nó bốn người đó có bốn người đó thì thêm được uh, tổng tổng cộng là 5, 5, 5 người 5 người 5 người được chưa thì nó sẽ thêm cái thu nhập của bạn rồi ok và nếu như bạn thấy cái video này có giá trị có hữu ích cho bạn thì đừng quên bấm một nút like video của tôi đó và cũng có thể là ờ, theo dõi thêm những video khác ở trên kênh youtube sơn PS để được nhận ờ, những cái thông tin mới nhất được chưa đó, và ừ, thời gian gần đây thì tôi cũng đang chia sẻ về những cái hình thức kiếm tiền ờ, với affiliate marketing với MMO và đặc biệt nhất á những cái gì mà đang hiệu quả là anh em đang làm với Clickbank này thì bạn cũng có thể bấm vào đường link phía bên dưới nha video thì tôi có để lại cái đường link để bạn có thể đăng ký một cái lớp học miễn phí để bạn nó vào trong đó bạn học trước đi để, ra được cái kết quả trong cái quá trình mình làm và mình sẽ kết hợp với nhiều cái khác nhau vào để mình gia tăng tối đa hóa cái thu nhập của mình và làm sao đó tôi mong muốn được rằng giúp cho các bạn kiếm được thêm thu nhập khoảng 10 tới 20 triệu một tháng với những cái gì tôi chia sẻ đó, và bạn thấy video này có ý nghĩa hữu ích với các bạn thì đừng quên bấm một nút like ờ, và đăng ký kênh youtube của tôi để nhận những video mới nhất trong thời gian tới à, còn một cái điều nữa đó là à, để cái đồng pin này ra mắt đó, thì uh, sắp tới thì bạn cũng cần phải đăng ký một vài những cái ví giao dịch ví dụ ví uphold <clears throat> uh, hay là ví uh, Ờ, Remitano hoặc là về ví ờ, Binance thì bạn bấm vào đường link tôi cũng để là hết ở phía bên dưới có những cái đường, đường link đó thì bạn đăng ký trước đi để sau này khi mà uh, nó ra mắt đó, thì bạn có thể bán nó đi một cách chủ động và bạn không cần phải chờ đợi nữa ok rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo bye bye nha he he